tập trung đây cho thầy thứ nhất đây là lý thuyết vậy lý thuyết của chúng ta như phần mục tiêu chúng ta đã giới thiệu các em cần nhé cần phải nắm cho thầy cái phần mục tiêu nó rất quan trọng nó quan trọng là nó xuyên suốt nội dung của cả bài và đó là cái mà chúng ta phải đạt được sau khi các em xem clip các em học bài với thầy là các em phải nắm được cho nên các em phải rất cẩn thận cho thầy thứ nhất là chúng ta đưa vào phần mục tiêu thứ nhất đó là về phương trình trùng phương. Vậy phương trình trùng phương là phương trình có dạng. Các em tập trung cho thầy nhé. AX mũ 4 cộng BX bình cộng C bằng 0. Các em tập trung này. Phương trình trùng phương phải có x mũ 4. x bình và C là hệ số tự do bằng 0. Nhưng điều kiện tiên quyết của nó là phải có x mũ 4. Cho nên A của thầy phải khác không Nhưng B có thể bằng không Hoặc khác không Thì đều được Các em hiểu thế nào là phương trình trùng phương thế nào các em Đó Thì đầu tiên là các em phải nắm được cho thầy Thế nào là một phương trình trùng phương Ok cho các em Nào Đây không phải là một phương trình bậc 2 Nhớ cho thầy nhé Đây không phải là một phương trình bậc 2 Vì nó có mũ 4 nữa này Nhưng có thể đưa về phương trình bậc hai